Rồi ờ, chúng ta sẽ đi qua cái cách thứ tư nha các anh chị Là thói quen nhỏ và lặp đi lặp lại Các anh chị có nhớ cái câu chuyện của cái cô cô bé học trò của Kiên cũng mua 100 cuốn sách Và cô nói rằng trong năm nay em sẽ quyết tâm em đọc Nhưng cuối cùng sao à, đọc chưa xong một cuốn sách Còn 99 cuốn sách còn lại không đọc luôn trong suốt 6 tháng trời Tại vì sao anh chị? Không thiết lập cho mình một cái thói quen từ những cái thói quen nhỏ thôi và chúng ta thường có hai thói quen thói quen xấu và thói quen tốt thói quen xấu nó giống như là một cái gì các anh chị giống như là một cái hạt tuyết nhỏ nhưng mà nó lăn xuống dốc và mỗi lần lăn như vậy nó lại tích lũy thêm và nó biến thành quả cầu tuyết nhỏ quả tuyết trung bình rồi sau đó nó sẽ tạo ra thành một cái quả cầu tuyết thì đây chính là cách nguyên lý hình thành của những cái thói quen xấu ví dụ như là hút thuốc lá rượu bia cờ bạc trai gái chích sao à chích à, gọi là ma túy chơi chơi đá hoặc là những cái thói quen hoặc là chơi điện thoại à, xem tivi chơi game tất cả những cái thói quen xấu đó nó được hình thành lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại nó giống như quả cầu tuyết ban đầu nó nhỏ xíu và càng ngày càng lăn thì bắt đầu là tạo ra một cái chớn quán tính và càng ngày nó tích tụ và nó tạo ra thành cái thói quen xấu rất khó bỏ rồi cái thói quen tốt thì sao anh chị cũng theo một cái nguyên lý đó nhưng mà nó là hình ảnh của ngọc trai ngọc trai con ngọc trai mà có một cái viên hạt cát nó vô tình nó hít nó hút vô trong con ngọc trai thì con bên trong con ngọc trai này có một viên cát thì bắt đầu là ngọc trai sắp bắt đầu là con trai này nó sẽ ngầm cái viên cát này và bắt đầu là sao ạ nó bồi đắp nó bồi từ ngày này qua ngày khác những cái xà cừ của nó những cái xà cừ nó cứ bồi bồi bồi bồi bồi và từ từ từ một viên cát nhỏ bắt đầu là nó bồi đắp tạo ra thành một cái viên gọi là viên ngọc trai rất đẹp rất sáng rất trắng rất quý giá thì cái nguyên lý để tạo thành thói quen của quả cầu tuyết hoặc là ngọc trai nó đều giống nhau nhưng về giá trị hoàn toàn khác nhau cái quả cầu tuyết khi mà nó lăn xuống dưới nó tạo thành một quả cầu tuyết khổng lồ rồi nó gặp người nào nó thích cám người đó nó gặp nhà phá nhà gặp đồ phá đồ gặp người là phá người luôn nhưng mà viên viên ngọc trai thì để có một viên ngọc trai nó cần một quá trình tích tụ xà cừ để tạo ra một viên ngọc trai quý giá rất là quý hiếm và ai cũng thích thì đó chính là hình ảnh của thói quen xấu và thói quen tốt thành công đơn giản là những kỷ luật hàng ngày thành công đơn giản là những kỷ luật hàng ngày lặp đi lặp lại còn thất bại đơn giản là lặp đi lặp lại một vài cái sai lầm một vài cái lỗi lầm nhưng mà là sao ạ cứ lặp là từ ngày này qua ngày khác thành công đơn giản là kỷ luật hàng ngày còn thất bại thì đơn giản là mắc sai lầm và vô kỷ luật mỗi ngày đó là sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại đó chính là thói quen và chúng ta phải hình thành thói quen nhỏ chứ nha anh chị ví dụ như là muốn chạy bộ đi mục tiêu hôm nay chạy ba cây số thì nghĩ vào trong đầu hoặc là đi vô phòng tập gym thì chúng ta sẽ nghĩ rằng mình phải đẩy tạ bao nhiêu thì mỗi lần nghĩ đến tập gym hoặc là đi chạy bộ mình đã hoại rồi mình không tới rồi mình không đi rồi nhưng mà chúng ta hãy tập cho mình cái thói quen nhỏ mặc áo vô đeo đôi giày vô chỉ cần thói quen đó thôi còn từ lại nó sẽ có đà quán tính nó sống giống như là cái việc mà chúng ta làm lăn quả gù tuyết rồi hãy bắt đầu từ những thói quen nhỏ mang giày vô mang quần áo vô và từ nó bước đi còn bao nhiêu thứ còn lại thì tự nhiên nó sẽ có đào quán tính chỉ tập trung vào những thói quen nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy thôi chứ đừng nghĩ đến gì to lớn quá phải chạy bữa nay tôi phải chạy ba cây số năm cây số 10 cây số nghĩ đến những cái thứ to đùng như vậy mình sẽ bắt đầu hoài và mất đi cái động lực